Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng cái kiến thức tức là cụ thể là vận dụng ba cái tia đặc biệt lúc nãy chúng ta được học. Chúng ta cùng kết luận với nhau để chúng ta vẽ tia ló của các tia tới trong các hình vẽ sau đây. Đây, đề bài cho S. Tia tới song song và tia tới đi qua quang tâm O. Thì ở đây đề bài cho hai tia như thế này. Thì tất nhiên chúng ta sẽ chọn giải pháp là tia tới mà đi qua ô quang tâm ô thì làm sao? Truyền thẳng. Tia tới mà song song với trục chính thì tia khúc xạ sẽ kéo dài đi qua quả F. Như vậy ta chỉ việc là nếu như vẽ với tia bên này, tia này thì truyền thẳng ok rồi. Còn với tia này đây là điểm tới của thấu kính này. Thì trong trường hợp ta vẽ kẻ một đường thẳng đứt đứt đứt đứt đứt, đứt lên đây, liền cái thế là lên là ok. Nào, các con cùng quan sát. Đó. Tia tới qua quang tâm ô thì truyền thẳng, còn tia ló song song à tia tới song song với trục chính thì tia ló đường kéo dài đi qua em. Các con đã rõ chưa nhỉ? Ở đây ta dùng hai trong ba tia. Tia tới đi qua ô thì truyền thẳng. Tia tới mà song song với trục chính thì đường kéo dài của cái tia ló này sẽ đi qua em